Cách làm trẻ hóa da mặt không tốn một xu chỉ trong 10 ngày Có thể bạn đã tìm hiểu rất nhiều cách làm trẻ hóa da mặt Xong, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên về cách làm trẻ hóa da mặt dưới đây trong căn bếp của mọi gia đình luôn có một số vật dụng cần thiết không thể thiếu được và chiếc thìa hay muỗng là một trong số những vật dụng ấy. Bạn đang tự hỏi chiếc thìa bé nhỏ ấy thì có thể làm được gì hơn ngoài việc xúc thức ăn? Vâng, bạn đã từng nghe đến massage da bằng thìa chưa? Nếu chưa bạn sẽ phải giật mình vì cách làm trẻ hóa da mặt này có thể giúp trẻ hóa làn da chỉ trong 10 ngày. Massage giúp lấy lại độ đàn hồi của da đã bị mất đi theo tuổi tác của bạn. Massage bằng thìa ờ, còn mang lại hiệu quả chảy hóa da tốt hơn do nó tạo một chút áp lực nhỏ lên da giúp tăng lưu thông máu. Bạn nên sử dụng thêm tinh dầu trong quá trình massage để có thể thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn. Áp dụng cách làm trẻ hóa da mặt bằng thìa ờ, về lâu dài, nó có thể giúp bạn định hình các đường nét trên khuôn mặt, loại bỏ các nếp nhăn, giảm bọng mắt và da hồng hào để sức sống.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 Kỹ thuật massage Khi massage cần trải đều tinh dầu lên da, đồng thời tạo áp lực nhẹ để tinh dầu ngấm vào da và làm lưu thông máu. Di chuyển thìa từ hướng cằm lên bên trên má, từ mũi đến trán, xung quanh gò má, xung quanh mắt, xuôi theo chiều lông mày và ngang qua trán. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng thìa massage từ cổ đến cằm để định hình cằm và giảm mỡ cằm. Massage trong ít nhất 10 phút và nên tăng thời gian massage lên mỗi ngày. Khi dầu trên thìa hết, dùng thìa vào bát dầu để massage toàn bộ mặt và cổ. Massage trị bọng mắt bạn có thể loại bỏ bọng mắt một cách an toàn và tự nhiên bằng việc massage với thìa và đá viên trong tủ lạnh. Cách làm Bước 1. Nhúng thìa sạch vào một cốc nước đá trong vòng 1 phút. Bước 2. Lấy thìa ra và dùng lưng thìa áp và ấn nhẹ vào phía trên và dưới mắt trong vòng 5 phút. Bước 3. Khi thìa hết lạnh, tiếp tục cho thìa vào cốc nước đá và lặp lại các bước ở hai mắt cho đến khi bọng mắt của bạn biến mất. Chúc bạn thành công với cách làm trẻ hóa da mặt bằng thìa và sở hữu làn da tươi trẻ như mong đợi. Bạn vừa xem xong video cách làm trẻ hóa da mặt không tốn một xu chỉ trong 10 ngày. Da trắng bóc ngay lập tức mà không cần mua thuốc trắng da cấp tốc, chỉ nhờ nguyên liệu đặc biệt trong nhà bếp. Ai nói da ngăm đẹp, chứ mình thấy nhiều người vẫn thích trắng, bản thân mình cũng thích. Da trắng mặc đồ cực dễ luôn mà làm gì cũng xinh xắn. Ông bà ta chẳng bảo, nhất sáng nhì ra còn gì. Mình không trắng lắm vì đi mùa hè xanh, đi tổ chức sự kiện này nọ, nhưng không phải thuộc dạng đen bẩm sinh nha. Mình thích da trắng và hồi phục lại như hồi cấp 3 lắm nhưng vẫn lười. Có đợt mua thuốc trắng da uống thì bị dị ứng nổi mụn và kích thích ăn ghê lắm, người mập lên trông thấy. Chuẩn bị nguyên liệu, dầu ô liu Lưu ý có rất nhiều loại khác nhau, các mẹ nên chọn extra virgin vì chúng có hàm lượng rất tốt cho việc dưỡng trắng da. Sữa tắm Cách thực hiện pha dầu ô liu và sữa tắm hàng ngày, sau khi tắm xong rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn mỗi ngày. Nói không ngoa với các mẹ là canh này cực kỳ tiết kiệm luôn, mà hiệu quả thì phải nói là choáng, một tuần bật đến 2 đến 3 tông. Như đã chia sẻ ở đầu, da mình không trắng nhưng cũng không đen lắm. Sau một tuần tắm là da lên trắng nhạt, vẫn còn màu vàng vàng, nhưng tắm được khoảng 2 tuần thì phải nói là trắng nõn, lại ẩm. Mình chia sẻ với các mẹ là dầu ô liu cực tốt cho da vì chúng còn giúp dưỡng ẩm chống lão hóa. Tắm xong, mình cảm giác già mượt sờ cực thích Mà nếu dùng thường như cách này Thì có 30 hay 40 tuổi thì da vẫn căng mịn như gái 20 Nhưng mình cũng đề nghị các chị, các mẹ Thoa kem chống nắng khi ra ngoài Có dưỡng trắng, kỹ cỡ nào Mà không bảo vệ da thì sớm muộn gì tia UV cũng tấn công Và khiến da đen, già nhanh Hơn nữa đừng bao giờ quên ăn trái cây, rau xanh Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày Chuyện làm trắng không khó cũng không bao giờ là dễ nếu không kiên trì và có kế hoạch Nếu các mẹ chưa trắng không tính đến việc bẩm sinh thì các mẹ dưỡng da chưa tốt hoặc chưa chăm sóc da, chứ đừng đổ lỗi này nọ. Ngoài ra, nếu mẹ nào da khô thì có thể hòa dầu ô liu vào nước hoặc giấm táo, dùng bông tẩy trang hoặc bông gòn rồi thoa lên da trước khi đi ngủ và sáng ra tắm lại sẽ choáng vì độ ẩm mượt luôn. Mẹ nào ngủ phòng có máy lạnh hoặc những hôm trời mát thì cứ dùng, các chị làm văn phòng cũng lưu lại đi nè. Bạn vừa xem xong video da chóng bóc ngay lập tức mà không cần bôi thuốc trắng da cấp tốc, chỉ nhờ nguyên liệu đặc biệt trong nhà bếp. 3 công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám, tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Điều bạn cần làm ngay lúc này là chuẩn bị một quả chuối xanh để bắt đầu cho ba công thức trị nám và tàn nhang sau đây thôi nhé. Thành phần kali, magie, vitamin B6, B12, C dồi dào trong chuối xanh có tác dụng làm mờ các khắc sắc tố melanin trên da, từ đó trị nám và tàn nhang vô cùng hiệu quả. Không những vậy, các chất này còn giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, tăng độ đàn hồi cũng như xóa mờ nếp nhăn trên da một cách tốt nhất. Công thức 1. Chuối xanh cộng lá bạc hà Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 10 lá bạc hà, máy xay sinh tố và bát. Cách làm Chuối xanh rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu, rồi thái thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Cho thêm vào đó lá bạc hà rửa sạch đã được để ráo nước, rồi bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì đồ hỗn hợp ra bát là có thể sử dụng được. Công thức 2. Chuối xanh cộng cam Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 2 đến 3 thìa canh nước cam vắt, Máy xay sinh tố, bát và thìa Cách làm Chuối xanh cắt bỏ hai đầu rồi đem đi rửa sạch Sau đó cho vào máy xay nhuyễn thì đổ ra bát Rồi cho thêm vào đó nước cam vắt Tiếp theo dùng thìa khuấy đều để thu được một hỗn hợp đồng nhất Công thức 3 Chuối xanh cộng sữa chua Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh hai thìa canh sữa chua không đường Máy xay sinh tố, bát và thìa Cách làm Cho chuối xanh vào máy xay sinh tố đã được rửa sạch Dùng dao cắt bỏ hai đầu Rồi bật máy xay nhuyễn trong khoảng 30 giây thì tắt máy và đổ ra bát cho thêm vào bát chuối xay đã được xay nhuyễn sữa chua không đường, rồi dùng thìa khuấy đều, đến khi thấy được một hỗn hợp sánh mịn thì dừng lại. Cách sử dụng cho ba hỗn hợp trên Bước 1. Rửa sạch mặt bằng nước ấm, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng, đều trên khắp khuôn mặt. Điều này giúp các mạch máu lưu thông để hấp thụ các dưỡng chất từ mặt nạ để phát huy tác dụng trị nám và tàn nhang một cách hiệu quả nhất. Bước 2. Sử dụng thìa hay các đầu ngón tay, thoa hỗn hợp lên vùng da bị nám và tàn nhang. Bước 3. Rồi nằm thư giãn thêm 15 đến 20 phút cho mặt nạ khô dần trên da thì bóc ra. Bước 4. Tiếp theo rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và cuối cùng là lau sạch lại thêm một lần nữa bằng khăn thấm nước lạnh để làn da luôn được săn chắc. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video 3 công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám, tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Bạn đã từng thử rất nhiều cách trị vết nám cứng đầu nhưng không thành công thì hãy áp dụng những bài thuốc trị nám từ chuối xanh sau nhé. Cũng giống như nhiều loại quả khác, Chuối xanh là một trong những loại quả chăm sóc làn da nám cực tốt mà ít người biết tới điều này. Chuối là loại trái cây phổ biến và bình dân tại Việt Nam nên chúng có giá thành khá rẻ. Hơn nữa chúng lại có nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu trước đó, chuối xanh rất giàu protein, tinh bột, các loại vitamin và khoáng chất. Đặc biệt chuối có hàm lượng kali cao. Do chuối xanh có chứa những thành phần như kali, magie, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C dồi dào nên chúng là thực phẩm hoàn hảo cho làn da bạn. Chính bởi thế, từ lâu chuối xanh được coi là công thức dưỡng trắng da, tăng độ mềm mại và giúp giảm thiểu các vết nám trên da bạn. Để trị nám da bằng chuối xanh mỗi tuần 3 lần, bạn có thể áp dụng một trong những bài thuốc đơn giản sau. Chuối xanh cộng lá bạc hà Nguyên liệu 10g lá bạc hà, 2 quả chuối xanh Cách làm cho chuối xanh và bạc hà vào máy sinh tố nghiền ép thành bột mịn. Sau đó đắp hỗn hợp này lên da khoảng 15 đến 20 phút và rửa sạch với nước. Duy trì mặt nạ chuối xanh lá bạc hà 3 lần một tuần, điều này sẽ giúp làm mở nám, làn da trắng sáng và tươi trẻ hơn. Chuối xanh cộng sữa chua Nguyên liệu: một quả chuối xanh, một hộp sữa chua không đường. Cách làm: Xay nhuyễn một quả chuối xanh rồi trộn thêm một hộp sữa chua không đường. Dùng thìa đánh tan lên, sau đó đắp sàn trải hỗn hợp này lên vùng da bị nám. Đắp khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Bạn nên vận dụng thủ pháp này khoảng 2 lần một tuần. Chuối xanh cộng nước ép cam Nguyên liệu 3 thìa cà phê nước cam ép, một quả chuối xanh Cách làm Xay chuối thành hỗn hợp mịn, trộn đều hai hỗn hợp này với nhau sau đó đắp lên vùng da nám. Để mặt nạ này lưu lại trên da trong khoảng 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước. Mặt nạ này sẽ giúp làm mờ các vết nám trên da, giúp da láng mịn, màu đỏ sáng. Lưu ý, ngoài đắp mặt nạ trị nám da trên, bạn cần tránh nắng cho da mỗi lúc đi ra ngoài. Uống nhiều nước để giúp dưỡng ẩm và giúp da đào thải độc tố, cho làn da khỏe đẹp nhất. Ăn uống đa dạng các chất dinh dưỡng, nên ăn nhiều hoa quả tươi và các loại hạt, Ngoài ra cần nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress. Với ba loại mặt nạ trị nám và tàn nhang trên, bạn hãy kiên trì thực hiện để sớm có hiệu quả tốt nhất nhé. Bạn vừa xem xong video Kinh nghiệm 3 lần một tuần thổi bay nám, tàn nhang từ chuối xanh Vào ngay bếp lấy một nắm cơm rồi làm thế này Nám tàn nhang cả mảng cũng tự bong hết sạch ngay tức thì Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nguyên liệu lúc nào cũng có sẵn trong bếp này có thể trị tận gốc nám tàn nhang. Công thức diệt trừ nám từ nguyên liệu sẵn có trong bếp cực kỳ hiệu quả, nhưng không phải nàng nào cũng biết đâu nhé. Tham khảo và áp dụng ngay thôi các cô gái. Cứ bước qua tuổi 25, chẳng ai mời nhưng những vết nám cứ thế tìm đến trên khuôn mặt xinh xắn của chúng ta. Nám xuất hiện là do sự hắc tố melanin sản sinh dư thừa, tạo thành những mảng không đều màu trên da và những thói quen như thức khuya, dùng chất kích thích, ăn nhiều thực phẩm chiên rán khiến da bạn bị lão hóa nhanh chóng, do đó nám da được hình thành. Mách bạn cách trị nám từ cơm kết hợp với sữa chua, mật ong và chanh cực kỳ hiệu quả. Trong cơm có chứa axit linoleic, chất chống oxy hóa thúc đẩy sản xuất collagen trên da, loại bỏ tế bào chết và giữ cho da càng mịn. Mật ong chứa axit amin có tác dụng dưỡng ẩm, mềm mịn da, Củ nghệ có chất chống oxy hóa, đặc tính khử trùng, kháng sinh, diệt vi khuẩn và chữa lành các tế bào da bị tổn thương. Kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp trị nám hiệu quả. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nửa bát cơm, một quả chanh, một muỗng sữa chua không đường, hai thìa bột nghệ. 2. Cách làm Lấy nửa bát cơm nguội nghiền mịn chúng ra, rồi trộn với một muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng cà phê mật ong và nửa thìa bột nghệ. Khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Bạn có thể thay cơm nguội bằng nước cơm cũng được nhé. 3. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, các tế bào chết và lỗ chân lông thông thoáng. Thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là những vùng bị nám, tàn nhang, rồi dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì xịt một ít nước lên mặt và massage theo chuyển động vòng tròn trong 10 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Áp dụng công thức này hai lần một tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy các vết nám, tàn nhang mờ hẳn đi, đồng thời da cũng sáng lên trông thấy đấy nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng cơm nóng thoa lên mặt sau khi rửa sạch, cũng có thể làm mờ nám tàn nhang và trị mụn đầu đen nữa đấy.